xuân thân các sức hoa tranh phong khay lầm rua mùi bió cọm hoan ơi mật nền khang phích bần vẫn khâu kẹo đông xa tít nhì bió kho mời nhớ lầu tên đầy tranh phà khao dành pha mùng đuôi gần vui ở xuân bầu trời trong sáng nở hoa mùa xuân cùng đưa nhẹ đưa nơi nơi xa gần từng bầy ong bướm bay vườn hoa là ơi ta thấy đời nở hoa đầy trời sức chúng mình đón đường xuân về đây cùng vui mừng ta hát mừng xuân nơi này nghe không nhầm hình như là hết hết dạ, hết, hết cả uh, hai uh, cả hai um, thứ tiếng đó là vâng tiếng tày và tiếng phổ thông rồi đúng không vâng. um, cái bài này nếu bình thường đi hát thì mình có có nhạc không dạ có ạ bài này nếu mà có nhạc sẽ hát lâu hơn ừ. còn bây giờ mình hát bình thường mình hát chay mình chỉ hát một đoạn thôi ừ nếu có nhạc thì mình sẽ phải hát hát ngân ra lâu dạ hơn vâng. đúng không Ôi, Nghệ, dạ. hôm nay dạ. định đưa anh đi đâu ấy? Em định à, đưa anh à, ra kia để à, xem xem một cái suối của Nghĩa Đô ạ. Ồ, suối đẹp quá nhỉ? được dạ vâng. Nhưng mà trước khi đi thì bây giờ anh muốn anh em mình cùng chào khán giả một cái đã được không? Dạ vâng, được ạ. À, xin chào tất cả xin mọi người nhé. <laughs> hôm nay anh em mình đang có một chương trình kiểu như là dã ngoại đây dã ngoại hay là đi du lịch cho nó oai nhỉ nói đi du lịch cho nó oai đấy, cụ thể thì hôm nay thì nghề muốn đưa anh đi đâu là nghề có thể là chia sẻ với tất cả mọi người biết là không không nhỡ đâu em đưa anh đi lên trên bản này có cô nào bắt anh mất thì làm sao hôm nay em sẽ đưa anh và mọi người à, đi thăm thác của nghĩa đô ạ À, thác nước hả? Dạ vâng Thế ở Nghĩa Đô này thì anh cũng có nghe và hôm trước thì anh có được vào tham quan một cái thác đó là hình như là thác Bản Hốc ấy thì ở Nghĩa Đô này tổng thể nó có bao nhiêu cái thác em? Dạ có ba cái thác ạ. ba cái. Vâng. Ồ, thế là cái thác ở gần đây nhất cái vị trí anh em mình đứng thì nó là thác gì? Vắng kheo Vắng. Thác vắng kheo. Vắng kheo. Vâng. Mà cái con suối ừ, mà cái con suối cụ thể là nó, mình cái con suối mình đang đứng ở đây ấy, thì nó là ở cái thác nào mà chảy xuống đây được? Cái này ở trên thác Tân Tiến chảy xuống bởi Uầy. vì à, đây là một con suối lớn ấy, nối ừ. liền ạ. Với cái thời tiết mà đang rất là oi bức, nóng nực như thế này thì <laughs> được em nghề mà đưa đi uh, ờ, trôi thác thì rất là tuyệt vời các bạn Nhưng mà đi ra đây nghịch nước một tí <laughs> Thực ra nhìn thấy nước này thấy hơi bị thích luôn đấy Thác nước này từ từ trên uh, Tân Tiến chảy xuống đây á? Dạ vâng, ở trên Tân Tiến xuống Ôi, từ đây vào trong Tân Tiến xa không nhỉ? Cũng uh, xa Thác nước, nước nước ở đây theo khả năng có, cá đấy nhỉ? Nhưng mà có chắc cá có cá to Không ạ, cá bé ừ. cá à... to nhất bằng à, to bằng à, ngón chân hay là anh em mình đi vào cái thác tân tiến này được dạ được ạ có nó khoảng chừng mấy cây theo em biết thì tầm 15 cây Ồ, 15 cây á <laughs> Theo các bạn thì có nên di chuyển vào con thác Tân Tiến này không? Thực ra thì hôm trước thì ờ, Sơn có đi ờ, sang bên Bản Niền và cũng đi qua con đường này để đi sang bên Bản Niền và qua Tân Tiến Và có nhìn thấy con thác ở Tân Tiến rồi con thác đấy thì cũng khá là đẹp đúng không em? Đó. Dạ. Và hôm nay thì lại được cơ hội để uh, <laughs> em nghề à, đưa anh Sơn đi thăm con thác đó Thì theo mọi người thì có nên đi không? <laughs> Sơn thì Sơn rất là muốn đi rồi <laughs> Vì thời tiết bây giờ thì đang rất là oi bức và <tsk> rất là muốn được tắm suối Như vậy thì chắc là đi mọi người nhỉ? Quyết định đi nhá Dạ vâng Ok em đi ừ. trước này Ui vẫn thích Nghịch nước ở đây mát thật Các bạn ơi, à, mấy hôm vừa rồi ấy thì à, Sơn cũng kiểu bị à, đau về đau thận ấy, có kiểu sỏi thận ấy thì chẳng hiểu sao hôm nay nó cứ kiểu nó thỉnh thoảng nó cứ bị đau tái lại ấy. và hôm nay thì đang cùng với em nghề để đi uh, <laughs> chơi thác chẳng hiểu sao nữa nó lại cũng đúng đến lúc có cơn đau luôn <laughs> thì hôm nay thì nghề lại đưa vào trong nhà ông bà đây để uh, lấy luôn thuốc uh, đây thuốc trị sỏi thận đây đúng không? Vâng, thuốc sỏi thận. Đấy. Thuốc sỏi thì uh, chắc là hôm nay thì Sơn ờ, sẽ uh, ghi lại một chút hình ảnh về tất cả những cái vị thuốc mà ông bà người dân tộc Tài ở đây lấy để điều trị uh, những cái bệnh sỏi thận thì uh, Sơn sẽ ghi một đoạn video ở đây các bạn nhé. Đây các bạn ạ, đây uh, đây thì là ông ông của em đúng không? ông uh, Lương Đình Nam và ông ông Nam vâng. thì uh, theo như những gì mà em nghề nói thì cũng trong gia đình thì và ngày hôm nay thì cũng may quá được uh, em nghề đưa vào nhà ông và uh, cũng cái này thì là chắc là cũng mới lấy về đúng không? Vâng, cái này cũng mới lấy. cái cái này là vâng. điều trị chính là về sỏi thận à? Chủ yếu là sỏi thận. Vâng. vâng. Thế nhà mình thì cắt được những vị thuốc gì ông nhỉ? À, thuốc sỏi thận này, thuốc gan, gan ạ và vâng. gan thuốc sỏi thận. gan kiểu nó người nó vàng vàng bị vàng người vàng với lại kiểu uh, người nó bị phù và vâng. Thế vâng. còn những cái thuốc ví dụ như à, dạ dày đại tràng hay là xương khớp Có dạ dày uh, dạ dày có có dạ dày cũng có. và vâng. Mũi xương khớp thì chưa. Dạ. Vâng. Thế cái này mà gọi theo tiếng Tày thì mình mình sẽ nói như thế nào không? Theo tiếng Tày á. Vâng. Nói gọi là vị... nếu như tiếng Tày thì bao gồm những cái vị thuốc gì á? cái này cũng hơi hơi hơi <laughs> khó, hơi khó. Ừ, vì đây khó. nó cũng đây cho nên là cái thuốc này thì cũng không hay thổ lộ à vâng đấy cái này là thuốc uh, gia truyền từ xưa các cụ rồi vâng. cho nên là không hay thổ lộ là loại cái loại thuốc chỉ biết lấy thuốc thôi vâng. tức là lấy cái loại cây đấy để về à. trị thế thôi cái này nó tổng khoảng độ 5 vị thuốc tổng năm loại và vâng. năm loại cây rừng. Vâng, năm loại cây 5 rừng. loại cây rừng vâng. và như cái này thì chúng ta sẽ như thế này nó sẽ rơi vào tầm một thang hay là hai thang không? Cái này thì à, cũng, cũng mới gần một thang thôi. Một thang. Vâng. Như thế này Tức là thì... nếu một thang nó nhiều gần bằng nửa à, cái rổ này này. Vâng thế cái này là vâng. mình là mình về chỉ à, việc à, đun như kiểu như là đun nước. Vâng, lấy về nhá, xong mình uh, uh, rửa gọt hết vỏ đi xong mình rửa xong mình băm. Vâng. Mình băm xong bắt đầu mình phơi là đừng có phơi nắng quá. Vâng. Phơi trong râm thôi. Thế sau đó là bắt đầu mình uh, Ờ, ra đem ra đun ấy, thì mình rửa qua thôi Vâng. Đấy, tức là tráng qua nước thôi. Coi như là bây giờ đem đun. ví dụ như là vâng. hôm nay cháu lấy cái này về ừ, để ừ. để ờ, uống ấy thì cháu chỉ cần rửa qua với ờ, vâng. nước nước nước lã. Ấy. Nước lã. Thế sau đó là cho vào đun kiểu như là đun nước nước lá bình thường. đun như là đúng là như đun nước bình thường ấy. Thế như chỗ này thì sẽ đun được tầm vào mấy ấm không? Thường thường là một thang á là nó nhiều hơn tức là một thang uống trong một tuần. Vâng. Vâng, tức là mỗi một lần đun là mình uh, Ờ, chia ra Đấy, chia ra tức là có nó uống nó vào tầm khoảng độ mỗi một lần uống khoảng độ hơn ngày gì đó à thế vâng thế là mình chia ra là ờ, trong một tuần thế thì vâng, vâng. chỗ vâng. này gọi là tầm một nửa thang thì mình uống khoảng cái tầm đun nằm à, tầm 4 ngày 4 ngày 4 ngày vâng chất là tầm khoảng 4 ngày xin mỗi một ờ, một lần đun chỉ lấy một nước phải không vâng một nước hoặc tức lúc nhưng nào mà, nó loãng thì thôi nhưng mà cháu à. thì cháu hiểu cháu bị bị sỏi thận nhưng mà bị bị những cái hạt nhỏ ấy thì ờ, có cần phải uống quá trình lâu không? Thường thường là tôi ờ, lấy ờ, chỉ thường người ta gọi là cơm ba bát thuốc ba thang. Phải ba thang. Vâng, phải ba thang. Tức là ba thang là nếu là khỏi là nó khỏi ngay. Nếu qua ba thang được nếu không khỏi là không khỏi. À. Vâng, đấy, thường thường thế, thế mà. Thế là ừ. ông mọi khi thì ông cứ lấy cho những người người ta đến cắt thì những người ví dụ như là sỏi thận này thì thì là gần như là sẽ khỏi hết hay là có ai không khỏi cũng không? cũng phải đến khoảng độ 98% Ồ, thế thì coi như là 100% vâng, wow, 98 đấy, 98 phần trăm vâng. vâng đấy thường thường tôi lấy là chỉ có ví dụ như là khi nó là sỏi ờ, thường thường nó gọi là cái sỏi sỏi găng sỏi đá ấy, thì cái đấy nó khỏi lâu vâng. đấy chứ còn ví dụ như các sỏi bùn sỏi biết này khác là lấy chỉ ba thang à, và là khỏi thế là như một cái thang này thì ông bà sẽ ờ, lấy là bằng bao nhiêu tiền bởi vì ờ, như khi người ta bán là uh, muối một thang là chỉ 200 thôi À, vâng, mỗi một thang cũng rất 200, rẻ không 200 vâng, 200 000 vâng. một thang. Vâng, 200 000 thế là cứ những người bị sỏi thận mà lấy là chỉ 3 thang là hết vâng, khoảng 600 000 vâng. là là sẽ khỏi. Đấy, Đấy là sẽ khỏi. Thận. Vâng. Vâng. Vì à, tôi, tôi trên này là dân tộc Tài là thường thường là lấy là này không uh, bán cũng được, nếu không thì lại uh, đến lễ, tức là đến Tết trả lễ. À. Vâng. Có tức là, là chỉ đặt thuốc khoảng độ trăm trăm nghìn chẳng hạn hoặc năm mươi nghìn vâng. sau là mình lấy lấy xong là có thể đến tết thì người ta đến trả lễ à người ta đến vâng, trả lễ đến trả lễ. thế thường là người ta trả lễ thì sẽ trả như thế nào không thường là ờ, trả lễ thì người ta mang cho con gà à vâng con gà mới lại khoảng độ hai ba trăm nghìn gì đó à, à đấy vâng. thế thôi đến ngày tết thì vâng, đến ngày tết thế. Ừ. thế bây giờ đấy, cháu, xong là cháu đến ngày tết này vào tôi lại còn vào ma thổ nữa À. Vâng, đấy còn báo cáo tổ tiên à, Thế vậy. là phù hộ độ trì cho lấy thuốc nó Để để cho được tay uh, bốc Tại, thuốc cho vâng, tay bốc tốt. tốt, tốt. À vâng. dạ vâng Thế Đấy là theo cái phong tục của người tày mình không? Vâng Vâng À, vậy thì à, hôm nay à, Bây giờ chỗ này còn chưa được một thang ông nhỉ? Dạ vâng, thì được thôi. nửa đấy ạ. Dạ vâng. vâng. Thì ông uh, cứ đúc cho con để con uh, uống nhá. Vâng, uống vâng. xong rồi là ông uh, cắt thêm cho con một thang nữa thì vâng. hôm sau con uh, có dịp con đi vào quay trong này thì con sẽ qua con lấy. Vâng, vâng, vâng. Và cũng hy vọng là vâng. uh, tay bốc thuốc của ông nó vâng, vâng. tốt để uh, vâng. <laughs> cho con cũng như là mọi người uh, vâng. có nhu cầu để vâng. điều trị về những cái bệnh sỏi thận hay là vâng. những cái vâng. bệnh mà ông cắt được thuốc nam vâng. nó được uh, gọi là thơm tay may miệng ấy vâng. kiểu ấy. Vâng. <laughs> Dạ vâng. Tôi cũng uh, rất muốn là uh, sau khi thuốc tôi uh, đưa cho các cháu với lại các chú là về cái sỏi thận là muốn là khỏi. Dạ vâng. Đấy, đấy là tâm tư nguyện vọng của gia đình Vương vẫn thế để khỏi. Cái hôm trước thì đấy. con kiểu nó bị cái sỏi nhỏ thôi nó bị tắc à. xong rồi là nó dẫn đến đau bụng ấy. Thì bây giờ nó thỉnh thoảng nó vẫn cứ bị à, bị có những cái lúc nó bị đau đột ngột một vâng. tí Đấy, bây giờ thì nó còn hơi âm ỉ hai anh ờ, em đang bảo đi à, đi à, ta à, chơi à, à, đi hát chơi ừ. thì uh, uh, đây vừa đang ở lúc ở dưới kia thì đang hai anh em đang đứng quay một tí thì tự dưng ờ. lại bị đau á à, bị đau nó ở đấy thì ừ. thì bảo là thôi thế là nên chỗ ông bà luôn vâng. bà thì ừ. may quá <laughs> vẫn có cái thuốc này nó có hai vị này nha cháu nhé nếu mà càng đau càng uống nếu mà uống vào đau lại khỏi nhanh à. à nó là cái tác dụng nó còn thế nữa có nghĩa là vâng. uống vào mà thấy mà bị Th đau ấy vẫn đau nhưng cứ uống thì cứ càng đau càng, càng uống. đau càng uống thì nó lại càng nhanh nó lại càng nhanh xóa giỏi à đấy thế là là, là, ừ. nó lại nó lại bị kiểu nhưng nó không ừ. phải là uống mà giảm không đi uống mà uống nó giảm đi uống nó vâng. sẽ sẽ đau hơn vâng. xong rồi nhưng mà đau thì nó lại nhanh ra sỏi hơn không có người uống thì đau nhưng có người uống không đau vâng. nó vâng. lại tùy theo cơ địa nó tùy người. theo cơ địa của từng dạ, người vâng, đấy. Vâng. Ừ. thường thường nhá cái các các trên đi lấy thuốc nhé về về đây lấy thuốc thì thường thường là nó để nói như tiếng ấy là uh, đái ra nó còn cả cái viên sỏi nó còn rơi nữa dạ. đấy nó còn nó còn bị tắc nó còn còn còn còn nó còn dở rơi ở trong cái ấy ra vâng à, đấy. thế như cái này như cái vị này thì mình đun nước uống là gần như là nó để nó bào mòn nó mất bào mòn đó rồi để cho viên sỏi vâng. nó nó ra vâng, vâng, vâng, để vâng. cho nó vâng. không bị bào tắc mòn xuống khi thế là nó Thôi được rồi, thế ừ, thì ừ, được ông, rồi. ông cứ cho nhá. cho ấy đi, cho cho con cái này nhá. Vâng, được rồi. Ok các bạn ơi, bây giờ thì uh, Sơn sẽ um, ừ. bảo ông uh, búc tạm cho một lửa thang này về uống xem là cái quá trình uh, điều trị uh, về thuốc nam của ông này sẽ như thế nào nhá. Sơn nghĩ là chắc là sẽ tốt thôi, bởi vì thường thường thì thuốc nam thì sẽ điều trị về các uh, căn bệnh mọi thứ thì nó sẽ tốt cho sức khỏe. À, bây giờ à, như thế này thì có chỗ này con về con đun cứ đun làm khoảng 4 lần. Cho khoảng 4 ngày đi. Khoảng uh, à, 4 lần. Ừ, cái này đun cháu, cháu cứ chia ra đun uh... lúc đun lúc nào thuốc nó nó loãng thôi. Vâng. Đó, cái khoảng... quá trình mình đun thì có để sủi lâu không? nói chung là chùi càng lâu càng tốt bởi vì là nước nó càng ra nhiều thì, à. thì vâng, cái, cái chất nó càng ra vâng, nhiều vâng, thì vâng. càng có nghĩa càng, là mình càng, càng để sủi lâu càng tốt vâng và Đấy. thôi chỗ này cứ đun làm bốn ấm đi vâng, cứ cho vâng. vào cái vâng. ấm siêu uh... vâng ấm siêu cũng được ấm siêu đun ừ, được siêu bé bé vâng. nó có vị Đấy. đắng hay là vị ngọt hay vị gì nó cái này thường thường người ta vẫn chăn cơm ăn được mà ủa thế à? Ờ, nó ăn dễ không có nghĩa là nó ờ, không đắng à nó không đắng ôi con con sợ đắng không ạ đây <laughs> có thuốc để trị sỏi thận bây giờ các bạn thế bây giờ thì thôi để uh, lấy ờ, xin cái lộc uh, bốc thuốc của ông để cũng cho bệnh của con nó được uh, tốt thì vâng. để cho con uh, cứ gửi uh, một chút tiền trước đi. Để, để, vâng, gửi, ít gửi. thôi. Thì thôi rồi, rồi, rồi là lấy lộc thôi bởi dạ, vì là vâng. cái này thường thường là cái quan niệm là đi lấy là phải mình lấy tiền đi đặt dạ vâng, vâng. đấy, vâng đấy. thì đấy thì con cũng muốn à, là dạ, như dạ, vậy à, thì uh, ông cảm hộ con là ít thôi cho thì gọi uh, là ừ. hôm trước là con cũng có vào trong chỗ nhà ông nha ừ. nhà ông nha ở bên số nhà hôm tây số 4 này. hôm anh em vào trong đấy thì uh, sang thế đây nhá con cứ tạm thời là con uh, nhiều quá một không ông ông ông, ông, ông cứ cầm đấy ông cứ cầm đấy giúp con ừ. Ông cầm này giúp con vâng để để con Thì ờ, thường là nguyên tắc nó thế, cứ phải dạ, lấy, vâng. lấy, lấy lộc tiếp. Đúng rồi. Cái này thì dạ. bởi vì là uh, nó là những cái gọi là vâng. cái truyền nghề truyền truyền vâng. truyền đời từ tổ tiên mình để lại cho được cái những cái tay bốc thuốc như thế vâng. này thì vẫn phải có lộc vâng. để để còn uh, ờ, xin tổ tiên <laughs> mình à, tổ tiên, uh, gọi là ấy cho ừ, chứ. Ừ, ừ. Thì uh, Thế này này, cháu về uống xong là lấy số điện thoại để cho thà nếu có gì như là tôi lại lại, à, lại thông tin cho đây, ông đọc ờ. luôn con số con nhà, nhà cháu ở đâu nhà cháu ở con ở ngoài bảo yên này nhà bảo yên à vâng nhà ở khu mấy con ở ngoài phố giang này. đây ông đọc số đi thì con con ghi luôn à, 0379 0379 367 367 015 015 ông ờ, ông Nam, Nam nhỉ. Nam. Đây con nháy số sang lại nhá. À. Ờ. Còn uh, Sơn TV, Sơn TV. Sơn Sơn. À Sơn. Sơn Sơn à. TV này. À đấy thấy có chuông rồi nghe điện thoại ông trên nhà ừ. đây con lưu ông ông nam thuốc đây là được rồi nhà ở ngay phố ờ, à dạ vâng con là ngay phố à. luôn thế ở đây lâu chưa hay mới là con chuyển xuống cũng ờ, không con ờ, quê gốc thì ở dưới xuôi cơ à nhưng mà nên trên này sinh sống cũng lâu lâu rồi à thế à. tôi trước tôi cũng làm một bưu điện à <laughs> thế ạ à? ừ. bưu điện tôi huyện làm từ thời ông luồng biết ông luồng không à, chắc là con không biết đâu à thế à? vì con cũng ờ, à. thế thì biết bọn cái điệp cái đất vâng vâng đây ông con yêu ông nam thuốc ừ, nam luôn này rồi ừ, ừ, ừ. đấy um, quý vị và các bạn ơi hôm nay thì uh, sơn đã ờ, nhờ ông uh, cắt cho một chút thuốc về sỏi thận thì mọi người ai có nhu cầu mà để điều trị về những cái bệnh mà có thể điều trị được bằng thuốc nam ví dụ như là sỏi thận này hay là bệnh gan này rồi vân vân rất là nhiều những cái vị thuốc nam mà ông bà đây có thể cắt được Đấy, nếu mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ theo cái số điện thoại à, mà ông vừa đọc cho Sơn nhé hoặc là mọi người có thể liên hệ với Sơn thì Sơn sẽ à, đưa đến hoặc là giới chỉ à, gửi địa chỉ đến cho mọi người để có thể mọi người đến được nhà ông bà đây để cắt được những cái vị thuốc nam để chữa những cái bệnh gọi là dụ như là à, gì ông nhỉ gan này hay là gan thỏi thận này. thận Ôi, phù nói, vâng. vâng. nói chung là rất là nhiều bệnh vâng. mọi người có thể liên hệ trực tiếp thì vâng. nó dễ hơn và mọi người có thể là đến ờ, được ờ, nhà ông bà đây ấy, thì ờ, nó rất là tiện rất là dễ hơn các bạn nhé thôi bây giờ vâng, thì xin, xin cảm, ơn. cảm ơn ông rất là nhiều vâng, vâng. vâng. vâng. vâng. À, xong ông nhớ cắt thêm cho con nhé vâng, vâng, cắt vâng. thêm cho một thang vâng. xong rồi để hôm à, sau à, nếu mà lúc nào ấy điện, cho tôi dạ vâng nhé thì con con vào đây nhiều mà con vào dạ, đây dạ. thường xuyên mà vì anh em con quay youtube các thứ thì con quay trong này nhiều vâng vâng được rồi vâng một Đấy, cảm ơn xin cảm ơn ông vâng, vâng. hôm nay thì uh, định đi uh, thác chơi các bạn ạ hôm nay uh, em nghề bảo là đưa đi thác chơi thế nhưng mà đen quá đang định đi chơi lại bị đau bụng nên là lại đi cắt thuốc luôn nhưng mà nghề ơi dạ. uh, hay là nát đi ra ngoài kia xem có chỗ nào có view view đẹp đẹp thì uh, nghề uh, ngồi hát cho mọi người nghe một tí được không? Dạ được ạ bởi vì à, sắp đến à, dằm tháng riêng của ờ, bọn em ấy thì bọn à, em sẽ hát bài à, xuân đến à có nghĩa là cái ngày ngày rằm tháng 7 chứ đúng không rằm rằm tháng 7 nhưng mà gọi là là rằm tháng riêng à <laughs> thế là ngày rằm à, cái ngày rằm này là người dân tộc mình là tổ chức ăn tết đây đúng không vâng. ăn tết rất là to đúng không vâng. thế thì uh, lát ra xem mà có chỗ nào có view đẹp đẹp uh, nghề ngồi hát cho anh với cả mọi người ờ, nghe một bài nhá. Dạ vâng ạ. Hát uh, hát then đúng không? Ok, đấy bây giờ sẽ đi xem là chỗ nào có view đẹp để uh, chọn nhá. Đây rồi các bạn ơi. Uh, bây giờ thì uh, Sơn và em nghề sẽ um, ở đây, ở đây có một cái view cũng khá là tuyệt vời. <laughs> Đây này có suối rồi có nhà sàn các thứ nọ kia mà ở đây thì cũng khá là yên tĩnh. Đấy, bây giờ hai anh em sẽ ngồi đây nhá ngồi cây cầu này nhá được không được ạ ngồi cây cầu ở đây yên tĩnh thế à, ngày hôm nay là định à, hát cho mọi người nghe bài cái gì nhỉ bài xuân đến ạ bài xuân đến á hát Tiếng bài là xuân thân xuân thân hát gọi là hát then đúng không vâng ạ ok thế vậy thì à, bây giờ thì à, sơn sẽ um, ghi hình em nghề hát à, dành cho mọi người một ca khúc được mang tên đó là Xuân đến và hát bằng à, tiếng tay hát thêm một tí tiếng phổ thông nữa nhỉ? Vâng. Ok. Đấy, em sẽ ờ, di chuyển xuống ờ, bờ suối nhá. Đấy. Đấy ngồi chỗ ờ, cái hòn đá to đấy em ạ. Ngồi đấy xong rồi anh cũng đi xuống bên dưới này nữa. Đấy được nghịch nước luôn, càng mát càng thích chứ sao. <laughs> Thấy không mát không? Nước mát không? Có ạ, nước mát. Đấy, nát uh, mình phải xuống vảy nước một tí hợp lý đấy vị trí đấy ngồi à, hát à, sẽ có view đẹp đấy bây giờ sẽ à, di chuyển xuống dưới để ghi hình em nghề ui thích thế mát cực luôn mọi người ạ <laughs> hay là lội ra giữa dòng này uh, hát <laughs> thôi ở đây tôi cứ lội ra giữa dòng này lại ngã ướt hết nhưng mà chỗ này lại có bụi rác chán nhở thôi ngồi đây nhá ngồi đây ok à, các bạn ơi à, hôm nay thì à, đấy theo chương trình như lúc đầu tiên thì bảo là đi chơi thác đi tắm suối các thứ nhưng mà sau đó là lại có một chút ờ, gọi là ngoài mong muốn và bây giờ thì à, hai anh em lại quay về một con suối nhỏ và bây giờ thì à, hai anh em sẽ ngồi đây và hôm nay nghề trước tiên là nghề hát cho anh nghe trước để cảm giác à, anh anh sẽ bớt cái cơn <laughs> đau <laughs> đau bụng đi vì như hôm trước như các bạn à, thấy một cái tiêu đề sơn đã đặt ra đấy sơn tv say mê em nghề vì giọng à, vì vì giọng hát then và thực sự là à, có một cái gì đó mà em nghề đã um, truyền cảm hứng vào trong câu hát then đã khiến cho sơn cảm thấy là rất là đam mê đấy và chính thức thì à, sơn cũng đã um, Ờ, nhận em nghề làm cộng tác viên và đã là thành viên trong kênh ờ, Sơn TV thì trong cái quá trình thời gian ờ, từ nay về sau thì Sơn cũng rất là mong mọi người sẽ ủng hộ cho anh em mình và nghề có mong muốn gì không? Dạ em có mong muốn là em cũng muốn truyền cái cảm hứng của em của xã em cũng như là các lễ hội truyền thống mà anh em mình đi quay để à, truyền cảm hứng cho mọi người ừ. và cũng à, rất mong muốn là mọi người có thể ủng hộ có thể like, subscribe và à, có những góp ý cho hai anh em bọn em để à, bọn em à, cùng à, phát triển và ừ, đưa giúp mọi người à, hiểu biết thêm nhiều văn hóa của dân tộc Tây Nghĩa Đô bọn em okay. và các lễ hội truyền thống của um, ok nghề um, đấy như em nghề vừa nói thì uh, um, em nghề cũng rất là muốn uh, truyền lại cho tất cả mọi người được biết đến về những cái nét văn hóa của người đồng bào dân tộc Tài cũng như là những cái điệu hát then rồi ui rất là nhiều vân vân vân vân rất là nhiều những cái nét văn hóa của người dân tộc Tài cụ thể là người Tài Nghĩa Đô các bạn nhé và trong cái video ngày hôm nay thì em nghề cũng muốn ờ, truyền tải đến cho tất cả quý vị khán giả biết đến một số những cái ca khúc hát then của người Tài và ca khúc hôm nay em nghề muốn ờ, hát tặng cho mọi người đó là bài à, Xuân đến Xuân đến tiếng tay là Xuân thân Xuân thân tiếng tay là Xuân thân đúng không và hát tiếng Tây trước nhé sau đó là ừ. sẽ ờ, hát dịch ra tiếng phổ thông vâng ạ ok thế thì um, bây giờ hai anh em mình xin mời tất cả mọi người cùng đón nghe ca khúc Xuân Đến với sự trình bày của nữ ca sĩ <laughs> Cô Tiên Nghề Nghĩa Đô Mời em Anh bên anh sẽ ngồi đây anh vừa nghịch nước vừa được nghe em hát Rất là thích vì nước mát Rồi bắt đầu ạ Xuân thân các sức hoa tranh phong khay lầm rua mùi béo cọm hoan ơi Mặt mèn kháng bích bần vẫn khâu kẹo u đông Xa tít nhì béo khó mời Nhớ lầu tên đầy tranh phà khao Dành pha mùng đuôi gần vui ở xuân Bầu trời trong sáng nở hoa mùa xuân Cùng đưa nhẹ đưa nơi nơi gần từng bầy ong bướm bay vườn hoa là ơi ta thấy đời nở hoa đầy trời sức chúng mình đón đường xuân về đây cùng vui mừng ta hát mừng xuân nơi này nghe không nhầm hình như là hết dạ hết Đã hết, hết cả uh... hai à, cả hai um, thứ tiếng đó là vâng tiếng tày và tiếng phổ thông rồi đúng không vâng. Um, cái bài này nếu bình thường đi hát thì mình có có nhạc không dạ có ạ bài này nếu mà có nhạc sẽ hát lâu hơn ừ. còn bây giờ mình hát bình thường mình hát chay mình chỉ hát một đoạn thôi ừ nếu có nhạc thì mình sẽ phải hát hát ngân ra lâu dạ hơn vâng. đúng không nhưng mà nghe hát chay thì anh nói thật nhá không phải là hôm nay ờ, nghề ờ, gia nhập tem của Sơn TV rồi mà anh mới nói đâu nhưng mà thật đây là Sơn ờ, chia sẻ thật trong video này luôn à, không hiểu sao nhưng mà anh có cảm giác rằng là mình có duyên với những cái câu hát then ấy. khi mà từ cái hôm đầu tiên mà anh nghe được em hát không phải là mới gần đây đâu mà cũng trước rồi có những cái buổi mà em đi diễn văn nghệ các thứ nhưng mà những buổi anh không không quay thì anh thấy cái cảm giác là à, những cái lời hát của em và cái giọng hát của em nó khiến anh có cái gì đó nó đang bị say đắm các bạn đừng có hiểu nhầm ở cái vấn đề đây là sơn say đắm em nghề nhé say đắm là say đắm câu hát những lời hát then chất giọng của em nghề chưa ở ờ, uh, nghiêm chỉnh luôn nghiêm túc luôn trong cái video này sơn cũng nói luôn cái chuyện uh, gọi là vớ vẩn linh tinh tình cảm các thứ là đừng bao giờ nói vào đây nhá nếu bất kể một ai bình luận hay là nói gì về cái chuyện là bảo là sơn uh, thế nọ thế kia say đắm em nghề là trong cái chuyện tình cảm là hoàn toàn không có nhá sơn mà thấy mọi người nói như thế là sơn không hài lòng một tí nào đâu vì sơn cũng đã nói chuyện với cả bố mẹ em nghề rồi uh, khi uh, sơn cũng có cái mong muốn là anh em cùng nhau hợp tác để phát triển về uh, uh, kênh youtube và truyền tải tất cả những cái hình ảnh những cái video về văn hóa văn nghệ cũng như là đời sống hàng ngày để cho mọi người xem thì Sơn cũng có nói chuyện với cả à, bố mẹ em nghề là ừ, trong cái quá trình làm việc thì anh em phải hết sức là nghiêm túc về mọi vấn đề đấy kể cả em nghề trong cái việc là à, bây giờ vẫn còn trẻ tuổi cũng không nên yêu đương quá sớm nên tập trung vào công việc đấy thì mọi người xem video mọi người đừng có hiểu nhầm sang vấn đề nọ kia bảo là ờ, uh, Ôi, anh Sơn này đang thích em nghề rồi nọ kia là sai hoàn toàn nhá không phải thế đâu nhá Đấy, cho nên là cái tiêu đề Sơn đặt trong video thì đặt là như vậy thế nhưng trong công việc là công việc và cuộc sống đời thường là cuộc sống đời thường nhé còn nói luôn là sơn là sơn có bạn gái rồi <laughs> nghề thì bây giờ vẫn còn ít tuổi à, sơn cũng nói với cả mẹ em nghề bảo là bây giờ đi làm thì chưa lên yêu vội mà khi mà đã làm việc cùng với cả Sơn rồi thì em nghề cũng thế mấy cái chuyện yêu đương linh tinh là anh không đồng ý đâu nhá vâng ạ. cứ mình nên tập trung vào công việc uh, cho thật tốt để cho chúng ta uh, phát triển có một cái công việc ổn định đó để sau đó thì sau khi nào mà em học xong rồi ấy thì khi đó thì có bạn trai nào mà cảm thấy nó hợp với mình thì lúc đó tìm hiểu nhau cũng chưa muộn đúng không? <laughs> Vâng. Mà mà còn bảo là <laughs> bây giờ muốn tìm hiểu em nghề nhá. Mấy bạn trai mà xem được cái video này muốn tìm hiểu em nghề thì xác định là cứ hát hết 109 bài hát giao duyên đi đã. Đấy, thế xong rồi trèo cột <laughs> các thứ đấy, xong thì hạng đến tán em nghề nhá. rồi vui vậy thôi, thời bây giờ thì không như vậy nữa đâu nhưng mà bây giờ nghề vẫn còn ít tuổi nên là phải tập trung vào công học hành trước đấy và sau cái thời gian à, học hành những thời gian rảnh thì à, nghề sẽ quay video cùng với cả sơn về à, đời sống hàng ngày cũng như là có thể là quay về những cái văn hóa lễ hội các thứ và chắc có lẽ vì anh em mình cũng kết thúc video này thôi nhỉ dạ thì vâng. bây giờ thì cũng khá là muộn rồi với hai nữa hôm nay sức khỏe sơn cũng không được tốt lắm cho nên là tạm thời trong cái video ngày hôm nay thì anh em mình sẽ tạm thời kết thúc ở đây các bạn nhé còn bây giờ thì xin phép được kính chào tất cả quý vị các bạn bye bye